Xin chào mọi người, hôm nay mọi người cùng mình đến với món ngon sưa chấm mắm ruốc, thêm chút rau trái ăn kèm đã đủ khiến biết bao người mê mẩn và nhiều thương. Mời mọi người cùng xem món này. Thưa các bạn, trải qua thời gian điều trị Covid, chắc có lẽ mọi người ăn gì cũng không thấy ngon phải không? Và mọi người nhớ lại và thèm ra giết món sưa chấm mắm giúp mẹ làm, cảm nhận rất rõ vị cay, chát, đắng, mặn hòa quyện hấp dẫn cùng gia vị, ăn kèm miếng sứa giòn sần sật. Dù đã thử nhiều món từ sứa, nhưng đối với nhiều người món sứa chấm mắm giúp mẹ làm vẫn ngon nhất. Thông thường, mùa sứa thường bắt đầu từ tháng chạp năm trước và kết thúc vào tháng 3 âm lịch năm sau. Sứa đánh bắt được vừa bán vừa dùng để chế biến thành món ăn trong bữa cơm gia đình. Ngày ấy, sứa rất rẻ vì ít người biết ăn, bán cũng chẳng ai mua nên người ta không đánh bắt nhiều. Chỉ có nhà nào thích ăn thì đợi sứa trôi giạt gần bờ rồi lội ra bắt bằng tay. Sứa biển mới đem từ bãi về còn rất nhiều nước và cát biển. Để khử mùi tanh, Loại bỏ cát và giúp thịt sứa săn chắc, chúng ta nên dùng lá ổi vò rồi nấu lấy nước để ngâm sứa. Sứa vừa giòn vừa chuyển sang màu đỏ hồng, trông rất đẹp. Ở công đoạn này, nước chỉ cần ấm, chưa nóng quá thì sứa sẽ tan hết. Vị chát của lá ổi giúp thịt sứa săn chắc lại và giòn dai hơn. Ngâm sứa khoảng 1 giờ rồi vớt sứa ra rổ cho ráo nước. Các loại rau trái ăn kèm như cà, chuối chát, mít cám được thái mỏng, ngâm nước muối để không bị thâm đen cùng với rau ngò tây, rau thơm, ngoài ra nhiều người còn thêm nhiều loại rau khác tùy khẩu vị từng người. Sau công đoạn sơ chế sữa, chỉ cần thêm chén mắm ruốc ăn kèm. Mắm ruốc được làm từ những con ruốc biển tươi ngon. Thời gian ủ ruốc ít là 6 tháng, mắm ruốc ngon có màu đỏ đẹp mắt, thường dùng làm gia vị để món ăn thêm đậm đà. Mắm ruốc để chấm sứa chỉ cần giã tỏi ớt thật nguyễn cùng đậu phộng rang, cho ruốc vào và thêm gia vị bột ngọt, đường rồi hấp lên là được. Và cũng có thể làm riêng một chén mắm ruốc không cay, chỉ có đậu phộng béo bùi hòa quyện với giúp cho mấy chị em và các bạn nhỏ cùng ăn. Món mắm ruốc để ăn cùng sứa phải thật cay mới ngon. Khi ăn kèm miếng sứa cùng rau quả chấm giúp cay, người ăn sẽ cảm nhận những miếng sứa giòn sần sật, tan trong miệng có đủ vị cay, chắt, đắng rất hấp dẫn. Trong bữa cơm mà có món sứa chấm mắm ruốc thì thật là tuyệt vời đúng không mọi người? Những năm gần đây, sứa trở thành món ăn nhiều người ưa chuộng được thu mua ngay tại thuyền và thương lái phân phối đi khắp nơi nên ở thành phố lớn. Sứa khô đã được sơ chế dẫn rất tiện lợi, nhưng chắc không thể tìm lại được cái vị giòn ngọt của những con sứa tươi mới đem từ bãi biển về, cùng chén mắm ruốc đậm hương vị quê nhà. Đơn giản hơn sứa còn cho một món ăn lý thú nhất vào mùa nắng. Món tinh khôi như ngọc ngà của biển khơi dành tặng cho mọi người. Nhớ, vào mùa này, tháng này, đi chợ vào hàng cá luôn tần ngần trước thao sứa xanh man mát màu xanh biển xanh. Các bà hay bỏ vào thau sứa vài quả ớt xiêm đỏ, theo như kinh nghiệm nói thì để sứa chậm tan trong nước. Thau sứa luôn là lựa chọn đầu tiên của tôi khi đi chợ lúc vào mùa sứa. Sứa là món hấp dẫn biệt điển mùa hè về. Bây giờ thì chợ thường vắng thau sứa màu xanh mà thay vào đó là sứa đã qua ướp muối, giữ đông. Sứa khô đã qua chế biến có màu trong vàng đục đóng sẵn trong bao và đặc biệt ướp muối rất mặn. Muốn ăn sứa ngon phải đúng sứa tươi màu xanh biển, trong như ngọc, giòn tan, lạnh lạnh sứa được làm rất nhiều món. Mọi người cảm nhận như thế nào về món sứa này? Hãy để lại bình luận về cảm nhận những món ăn này nhé. Chúc mọi người vui khỏe và đừng quên đăng ký kênh Saka Hello giúp mình nhé.